hello hôm nay mình sẽ bùng cái cái cái cái, cái um, đài này ha mình mua ve chai đây 15.000 là ba cãi, mua cãi 5 nghìn, cái này cái này với cái này nó có sử dụng được nha các bạn nha mình cắm thử một thử mà bài nhạc test thử bài nhạc lên vẫn dùng được được nha các bạn ve chai 5.000 nhé 5.000 một cái bây giờ mình thử bung cái này ra xem có những gì bên trong nhé rồi nói không sao nói Ủa sao nói được à? Ừ. <laughs> không có gì hết Phải xanh à Im cái bộ ờ. Bông quá cẩn thận á